Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn 5 bài học chúng ta cần phải biết để tránh chúng ta bị phá sản hoặc là trắng tay trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. À, bài học đầu tiên là gì thì trước khi Dũng chia sẻ bài học đầu tiên thì Dũng muốn kể cho các bạn một câu chuyện của chính bản thân Dũng. Đó là năm 2010. Thì ờ, trong quá trình đầu tư thì thực sự là trong thời gian nghiên cứu cái tác phẩm của William Nell thì Dũng nhận thấy rằng là những cổ phiếu khi nó vượt qua những cái nền tảng tích lũy tốt và nó tăng rất là mạnh và khi lúc đó mình là nhà đầu tư mới nên cái việc mà mình mua bán mình cứ dựa theo cái phương pháp để mình đầu tư và kết quả là đến cuối năm 2010 thì thì tài khoản của Dũng là tăng rất mạnh và trong cái thời gian đó thì thực sự là bản thân rất tự tin và cũng được rất nhiều người gọi là xưng hô là thiên tài chứng khoán là nhà đầu tư xuất sắc nhà đầu tư nọ nhà đầu tư kia và trong thời gian đó thì Dũng cũng đã nhận ủy thác khá nhiều người và trong quá trình mà tạo ra lợi nhuận rất cao cho rất nhiều các anh chị em và Dũng nhớ là cái cổ phiếu đầu tiên Dũng mua trong lại đó đó là cổ phiếu GTN à, cổ phiếu này tăng rất là mạnh khi mà mua ở những cái quá trình mà tích lũy thì tăng rất mạnh và sau khi tăng rất mạnh có đủ niềm tin tại vì ờ, và đặc biệt là là trong giai đoạn đó thì thị trường thực sự là nó cũng không được tốt lắm và nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ phần lớn nhà đầu tư bị thua lỗ nên thực sự lúc này Dũng rất tự tin và Dũng có mua một vài cổ phiếu khác nữa trong đó có những cổ phiếu như là VTH cũng đạt được một lợi nhuận rất là cao và đặc biệt là một cái cổ phiếu cuối cùng đó là cổ phiếu PGC bởi vì lúc đó khi mà mình đã rất thành công rồi mình đã rất là cảm thấy là mình là miên mãn rồi thì ờ, đùng một cái khi cổ phiếu PGS rơi rơi rất mạnh và lúc đó thực sự là mình gần như là choáng váng à, cũng cầu mong là có lẽ thị trường ngày mai lên được ngày kia lên được nhưng thực tế là nó rơi trắng một bản mà không thể nào bán ra cổ phiếu được và toàn bộ lợi nhuận toàn bộ những cái ủy thác của nhà đầu tư bởi vì thời điểm đó thì một phần là Dũng nghĩ là mình đã lãi quá nhiều rồi nên không có cái gì phải là à, giảm dần tỷ trọng không có cái gì mà phải lo lắng cả và càng lên cao Dũng lại càng mua nhiều hơn và đây là một cái bài học rất là là ừ, thấm thía với Dũng đó là mình không có kế hoạch để giảm thiểu rủi ro hoặc là chốt lợi nhuận hoặc là có những cái điều kiện gì để thoát ra khỏi thị trường mà lúc đó khi mà cổ phiếu rơi tự do như này thì thực sự Dũng đang ở một đang là một người rất thành công đang có rất nhiều tiền thì gần như là bị kiệt sức rơi rất là mạnh và trong quá trình kiệt sức rơi như này thì gần như toàn bộ tài sản bị mất hết ạ bởi vì trong giai đoạn đó thì Dũng gần như là nắm rất nhiều cổ phiếu trên giai đoạn này Dũng mua Đấy, con số là nó là rất là lớn và gần như số lượng cổ phiếu trong đoạn này là Dũng mua rất là nhiều Đấy, mua cả vùng này mua cả vùng trên này và khi mà bán xong thoát ra khỏi cổ phiếu thì gần như là phá sản toàn bộ tài sản mình đã bị biến hết và gần như là thực sự là quyệt quệ ở trong lúc đó thực sự là rất nhiều cái tâm lý buồn bã mệt mỏi và ở gia đình thì có rất nhiều cái cái cái xảy ra xử như là um, ô tô phải bán này ở nhà cũng đăng lên để bán rất nhiều cái người ta đến đòi nợ rất nhiều các các thông tin thực sự là lúc đó không thể tả diễn tả được để đây là cái bài học mà rất là lớn với Dũng trong quá trình đầu tư và có một điểm sáng là sau khi mà thực sự phá sản gần như lúc đấy đến tiền để mua cho con một hộp sữa 500 nghìn cũng không có không có tiền để mua cơ nhưng lúc đó thực sự là là đi từ tầng 1 lên tầng 4 suốt ngày từ khoảng 3 4 giờ sáng là Dũng dậy Dũng đi từ tầng 1 lên tầng 4 để uh, thực sự là là là cái cái cái sự bi đát nó rất là lớn trong cái này và cảm nhận là là mình không muốn sống nữa và một cái tác phẩm đó là chết chứng khoán của Lý Hiểu Mo sau khi mà Dũng có được đọc bài tác phẩm đó thì Dũng nhận ra được rằng là Lý Hiểu Mo có ba lần thất bại tức là ba lần thất bại của Lý Hiểu Mo và ông cũng đã thoát ra khỏi cái cảnh cái cảnh là từ những người mà đầu tư rất thành công sau đó thất bại và rất thành công sau đó thất bại thì Dũng nhận được ba bài học của uh, Lý Hiểu Mo à, bài học đầu tiên ờ, cũng giống như Dũng ở trong quá trình đầu tư mới bắt đầu tham thị trường thì tự nhiên mình cảm giác là mình uh, rất là thành công khi mình có những cái hệ thống phương pháp mà mình nghiên cứu mình mình học ở đâu đó và mình ứng dụng vào mình thấy là rất tuyệt vời và cái bài học đó nó giúp cho mình tự tin hơn và Lee Mo cũng tương tự như vậy ông đầu tư qua những cái công ty chứng khoán chui và bởi vì ông hiểu về nó nhưng sau đó thì khi mà ông hiểu kỹ về nó thì ông chuyển sang đầu tư chứng khoán trên sàn thì ông không nắm được cái quy luật nó biến động nhanh hơn và cuối cùng ông dẫn phá sản thì đây Dũng nói với các bạn đó là việc mà Dũng không biết thời điểm là bán ra không biết là cổ phiếu đang chạy nước rút đang ở một cái đoạn cuối của chu kỳ mà mình không thoát ra khỏi hoặc mình thậm chí là mua thêm vào đây là một cái bài học đầu tiên mà Dũng nhận được trong cái bài học lý mo bài học thứ hai nữa là thời điểm đó thì thực sự rất nhiều người à, bảo dũng bán ra khuyên nọ khuyên kia thậm chí là những người uh, tung hô thì đấy là những cái mà nó làm cho mình rất là khấn khích rất là là là là là là là, là nói rằng là đang lãi nhiều rồi thì cứ giữ đi ạ tức là mình đã bắt đầu uh, nghe theo người khác là mình đang lãi rất là nhiều rồi tài khoản tăng rất nhiều rồi thì cứ giữ cứ giữ thôi ạ thì cái bài học thứ hai cũng giống như là Livermore bản thân ông là gì ạ bản thân ông khi mà ông ông ông đầu tư thì cái việc mà ông rất thành công trong chứng khoán rồi nhưng sau đó thì một người bạn ông có nói là đầu tư bông tốt lắm và ông nghe theo ông bạn cái hành vi đầu tư của bông tức là ông không giỏi về đầu tư bông nên ông cứ đầu tư và cuối cùng ông dẫn đến bị phá sản đây là cái hai bài học mà Dũng thấy thấm thía nhất và cái bài bài học thứ ba nữa có thể là các bạn sau này cũng sẽ phải ờ, phải nhớ đó là cái việc mà khi chúng ta bị thua lỗ gia đình chúng ta có thể là bị ảnh hưởng cơm áo gạo tiền mối quan hệ của ta với bạn bè với gia đình với những người thân chúng ta đặc biệt là nếu những ai đang đi vay tiền nếu những ai đang dùng tiền người khác hoặc là nếu ai đang um, uh, bỏ cái tiết kiệm mình đang đầu tư uh, dẫn đến cái gọi là mối quan hệ gia đình nó mang tính chất là, là không được xuân sẻ và bạn đầu tư càng bị thua lỗ thì mối quan hệ nó càng ngày càng có thể nó dạn nứt nhiều hơn và đấy là cái nguyên nhân dẫn đến ly ở mo kết thúc cái cuộc đời của mình bởi vì khi mà ông đầu tư thì trong quá trình đầu tư thì bản thân à, ông không có mang lại giá trị cho cái à, cộng đồng và ông có rất nhiều tiền ông chỉ là ăn chơi tác tráng tác tức là ông ăn chơi ông ông ờ, có thêm bà nọ bà kia và đấy là những cái à, dẫn đến tình trạng là vợ ông và các con ông dẫn cái sự mâu thuẫn rất lớn và bạn biết rằng là Dũng nhớ không nhầm là ừ, ờ, vợ ông đã dùng súng đã bắn chết hai đứa con của ông và đây là một cái bài học rất là là đáng bi thương và ông lúc đấy là ông gần như là ờ, quyệt quệ về tâm lý tinh thần dẫn đến tình trạng là ông đầu tư bị thua lỗ và lên đến phá sản thì ở đây chúng ta phải hiểu đơn giản như này ở trong bất cứ cái cuộc chơi nào chúng ta cần phải hiểu rõ được cái chiến lược của nó là gì cái bức tranh cái xu hướng là sao bởi vì chúng ta không nắm rõ được quy luật không nắm rõ được Ờ, quy trình diễn ra sao không nắm rõ được các checklist đó như nào thì chúng ta cũng giống như là khi tham gia chúng ta bị rối ren thì Dũng nắm được cái các bước những cái quy trình từ lì mo để trở ông thành công tự như nào và cũng nắm được vì sao ông lại trở nên như vậy và đây là cái bài học giúp Dũng quay trở lại thị trường và đến tháng 6 năm 2011 Dũng bắt đầu tham gia lại thị trường bằng vay vay lãi ngày các bạn ạ vay lãi ngày của một anh bạn với số tiền là 250 triệu và với cái lãi ngày như vậy thực sự là rất là áp lực nhưng việc việc mà tìm ra cái hệ thống tìm ra cái phương pháp tự tin hơn mình biết là mình đã thành công rồi mình hiểu về cái phương pháp của mình rồi và mình đầu tư bằng những cái đợt những cái phiên bùng nổ theo đà áp dụng chiến lược uh, cực kỳ quan trọng của William Nell và sau đó thì đến năm 2012 Dũng cũng tìm kiếm được mua những cổ phiếu mạnh nhất, tốt nhất thị trường. Trong đó có cổ phiếu BMC và đặc biệt là năm 2013 Dũng đã trả hết nợ với cổ phiếu HSG. Thì tí nữa Dũng sẽ chia sẻ cho các bạn biết là những cái cái mà cái bài học mà chúng ta thường xảy ra đặc biệt là mới những người tham gia đầu tư vào thị trường. Vậy khi mà các bạn biết rằng là việc mà chúng ta không nắm được kiến thức, việc mà chúng ta không hiểu rõ được hệ thống thì có thể dẫn đến phá sản đó là một cái bài học đầu tiên Dũng muốn nhấn mạnh với quý vị và bạn bài học mà chúng ta không có kiến thức chúng ta không biết đầu tư cơ bản ra sao không biết đầu tư kỹ thuật như nào chúng ta cũng học rất nhiều hệ thống phương pháp nhưng không có hệ thống nào là hệ thống mà chuẩn chỉ không có hệ thống là một cái nền tảng để giúp chúng ta củng cố lại cái niềm tin củng cố lại kiến thức củng cố lại cái cái cái hệ thống quy trình để chúng ta đầu tư và Dũng biết rằng là có rất nhiều người đi học rất nhiều cái trường phái khác nhau hệ thống đầu tư khác nhau nhưng đều không có kết quả bởi vì chúng ta không có một ai đó để giúp chúng ta là một cái nhân tố điển hình giả sử như có rất nhiều người à, tập trung vào à, ngài Warren Buffett để đầu tư nhưng cứ số vốn chúng ta quy mô chúng ta nó không phù hợp nên đầu tư như vậy nó sẽ làm hỏng cái hệ thống giao dịch nó không phù hợp với tính cách con người chúng ta năm 2019 à, khi mà Dũng bắt đầu tham gia thị trường thì thực sự lúc đó nó cũng rất là may mắn lúc đó Dũng đầu tư và đặc biệt là cổ phiếu SHB Dũng đã có mức lợi nhuận khá cao tức là khi mà đầu tư ở đoạn đầu cứ mua là tháng và thấy là bản thân mình rất là tuyệt vời khi mà thấy rất tuyệt vời rồi và trong quá trình này thì Dũng lại tiếp tục uh, nắm giữ và tiếp tục nắm giữ bởi mình uh, nghe trên thị trường uh, thấy người ta nói là cổ phiếu này tốt lắm cổ phiếu này có thể đầu tư chung và dài hạn được và mình cũng tiếp tục đầu tư chung dài hạn có rất nhiều cổ phiếu tiếp tục tăng có rất nhiều cổ phiếu tiếp tục tạo ra được hết đỉnh nọ đến đỉnh kia trong khi đó cổ phiếu mình không lên ạ cổ phiếu mình không lên các bạn ạ cổ phiếu mình vẫn tiếp tục dựng chân tại chỗ ở đây nhà mình có ai trong tình trạng như vậy không ạ tức là khi mà chúng ta mua một cổ phiếu mà ai đó nói là cổ phiếu này tốt ai đó nói là cổ phiếu này đáng để đầu tư và chúng ta mua cổ phiếu ra cứ mua cổ phiếu vào và thực tế là cũng không biết là biểu đồ nó đang nằm ở đoạn nào chỉ biết là tốt ạ và lúc đó thì vì là mới bắt đầu đầu tư và cũng mới bắt đầu tham gia mở tài khoản nên cái việc mà uh, nắm giữ và sau khi mà thị trường nó đi xuống và thậm chí là mình lỗ rất nặng bởi vì cái quá trình lãi rất lớn nhưng vì mình không hiểu rõ được cái chu kỳ của nó không hiểu rõ được cái cổ phiếu này tốt hay xấu nên đây là cái bài học đầu tiên đó là chúng ta không nắm rõ được cái hệ thống cái phương pháp thời điểm nào mua thời điểm nào bán ra đây là cái bài học mà quan trọng cực kỳ quan trọng dành cho các nhà đầu tư mới tham gia thị trường 1 đến 2 năm. Thậm chí có rất nhiều nhà đầu tư tham gia nhiều năm rồi, họ cũng không nắm rõ được khi nào chúng ta tham gia thị trường, khi nào chúng ta thoát ra khỏi thị trường và chúng ta biết cổ phiếu nó tuân theo những quy luật chu kỳ, tuân theo những quy luật cung cầu, uh, quy luật nhân quả như thế nào là bài học mà chúng ta cần nắm rõ. À, bài học số 2 có lẽ các bạn có lẽ các bạn ai cũng có thể thấy rằng là trong đầu tư chứng khoán đó, thì cái việc mà nhận biết thời điểm bán ra đó là yếu tố quan trọng à, khi mà trong đầu tư thì nhiều lúc chúng ta không nhận biết thời điểm nào bán ra chúng ta chỉ mua mua thôi ạ đây là cái bài học mà Dũng đã mắc phải năm 2010 tức là khi mà các bạn biết rằng là cái cái khả năng thành công của mỗi chúng ta thực sự là ai cũng có thể thành công trong đầu tư nếu mà đầu tư đúng cái chu kỳ xu đi lên ở trong quá trình đi lên thì các bạn biết rằng là thị trường cứ tiếp tục đi lên đấy ạ mua lúc nào cũng thắng đặc biệt là năm 2006 đến 07 2017 cũng tương tự như vậy nhà đầu tư dù là không biết đầu tư thì họ cũng mua là thắng và có nhiều người mà Dũng biết rằng là họ cứ mua là thắng họ thậm chí là họ nghĩ là họ giỏi hơn các chuyên gia rất là nhiều và họ nghĩ là các chuyên gia như là Warren Buffett như là ờ, mấy ông nọ ông kia ông là cái gì đâu tôi đã lãi 20 phần trăm 30 phần trăm 50 phần trăm 100 phần trăm thậm chí hai ba trăm phần trăm họ thấy là cái điều đó thực sự là đơn giản đầu tư thứ tư chứng khoán nó quá dễ dàng đúng không quá dễ dàng và cái việc mà Dũng may mắn khi mà mua những cái cổ phiếu nó tích lũy nó, nó xác nhận thành công năm 2010 và tiếp tục mua tiếp tục mua và không biết thời điểm nào bán ra không tiếp biết thời điểm nào mà chúng ta có thể chốt lại bán ra bởi vì khi mà lòng tham của chúng ta khi mà chúng ta có nhiều cổ phiếu thì bản thân là cái hormone nó tiết ra làm cho cái đầu của chúng ta nó ngu đi ạ cái đầu nó ngu đi chứ cái lòng tham của chúng ta nó cứ tiến về trước và chúng ta không muốn dừng lại đó nữa và đấy là một cái cái quá trình mà dẫn đến phần lớn các nhà đầu tư lãi rất nhiều rồi sau đó thất bại Dũng biết có nhà đầu tư đã lãi 400% năm 2017 sau đó thì là lỗ lại ngược lại mất 30% nữa vì sao mà lãi được 400% rồi mà lại lỗ ngược lại 30% nữa à, tuy nhiên chắc chắn phải có gì ạ à? có đòn bẩy thì nó mới lãi được nhanh như vậy Thì các bạn biết rằng là việc mà chúng ta không biết bán ra thời điểm nào không biết bán ra thời điểm nào đó là một cái trong những cái lý do dẫn đến cái sự thua lỗ của mỗi chúng ta Dũng nhớ là năm 2017 khi mà Dũng chia sẻ cái việc mà thị trường bắt đầu đạt đỉnh thì ờ, rất nhiều các diễn đàn cũng có uh, rất nhiều diễn đàn Dũng được nhớ trong giai đoạn đó thì mọi người đưa ra những cái thông tin rất là tiêu cực và bản thân là là nói dũng là ông này đang chơi cho một cái nhóm một cái quỹ nào đó nên khuyến nghị là chúng ta bán ra còn thị trường vẫn lên cơ mà ông này nói gì thị trường lên lên tại vì tất cả những cái đỉnh này, khi mà dũng chia sẻ nó tạo đáy đáy sau nó lại vẫn tiếp tục vượt vượt đỉnh và họ thấy là, là thị trường nó quá khỏe và trên những cái vùng này thì rõ ràng là bản thân các chuyên gia các chuyên gia các nhà đầu tư lớn các uh, rất nhiều tóm lại là nếu mà chúng ta xem trên báo chí thì rõ ràng là mọi thứ nó này đều cho chúng ta thấy là rất là tích cực rất tích cực thị trường nó quá khỏe Việc công banh người ta phải lên một trên 100 nữa tất cả những điều đó nó làm cho chúng ta thực sự là hưng phấn và bạn biết rằng là việc mà hưng phấn như vậy việc mà chúng ta không biết thời điểm nó bán ra trên cái thị trường chung nó đang tạo ra cái sự động lực nó đang tạo ra cái sự hưng phấn dẫn đến cái sự thua lỗ của chúng ta sau này đó là cái bài học đầu tiên là chúng ta cần phải nhận biết biết là khi nào cái thị trường chung khi nào cổ phiếu chúng ta nó kết thúc chu kỳ và trong đầu tư thì nó có rất nhiều các phương pháp khác nhau bạn phải tìm ra một cái hệ thống phương pháp đầu tư để biết khi nào cổ phiếu đỉnh khi nào cổ phiếu uh, kết thúc và tạo ra đáy và việc mà thời điểm bán ra nó quan trọng hơn là việc mà chúng ta biết rằng là cái cổ phiếu chúng ta có mua được hay không vì trong trường hợp mà chúng ta không biết bán ra nếu chúng ta mua sai mà chúng ta bán ra thì chúng ta vẫn có thể là giảm thiểu rủi ro không đáng kể và đây đây là một cái sai lầm thứ ba cái sai lầm thứ thứ ba mà chúng Dũng biết là phần lớn chúng ta mắc phải đó là sai lầm trung bình giá giảm chúng ta đầu tư cổ phiếu thì chúng ta biết rằng là đầu tư mà theo trung bình giá giảm có lẽ là rất nhiều phần lớn các nhà đầu tư mà Dũng biết thì họ thích trung bình giá giảm bởi vì giá cổ phiếu rẻ mà ờ, việc mà mua cổ phiếu rẻ thì chúng ta thấy là nó rất khấn khích và chúng ta tiếp tục mua vào tiếp tục mua vào và trong quá trình cổ phiếu tài khoản chúng ta đang bị thua lỗ nó đang tiếp tục giảm mạnh đang tiếp tục đi xuống vì chúng ta trung bình giá giảm thì chúng ta lại thấy nó gì ạ à, nó làm cho cái cái cái cái, cái cảm xúc chúng ta nó nhẹ nhàng hơn bởi vì chúng ta đã có những cổ phiếu mua giá rẻ nhất và khi cổ phiếu tiếp tục giảm tiếp tục giảm và đến lúc nào đó bạn thấy là tài khoản của mình đã lỗ rất là lớn rồi rất là lớn và các bạn biết là không có cơ hội để lấy lại nữa đấy là nguyên nhân dẫn đến thất bại của phần lớn dũng các phải 8 đến 90 phần trăm các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán chúng ta à, chúng ta sẽ tự đặt câu hỏi là nếu chúng ta lỗ 5 phần trăm thì điều gì để giúp chúng ta lấy hòa vốn chắc chắn chúng ta phải lãi được 5,6 phần trăm chúng ta mới hòa vốn các bạn có hiểu điều đó không ạ tức là để cái cổ phiếu đó nó đi lên 5,6 phần trăm cho nó mới hòa vốn hoặc là nếu chúng ta đầu tư cổ phiếu khác thì cổ phiếu đó cũng phải tăng 5,6 phần trăm nó mới hòa vốn và nếu chúng ta lỗ 10 phần trăm thì chúng ta cần phải 11 phần trăm nếu chúng ta lỗ 20 phần trăm chúng ta cần phải 25 phần trăm nếu chúng ta lỗ 40 phần trăm ạ nếu các bạn lỗ 40 phần trăm thì sao chúng ta cần phải mất 67 phần trăm chúng ta hòa vốn và nếu chúng ta lỗ 50 phần trăm thì chúng ta phải mất một tức là chúng ta phải tìm kiếm cổ phiếu để mà làm sao lợi nhuận nó 100% trong loại hòa vốn vậy khi mà chúng ta lỗ như vậy một năm chúng ta lãi được bao nhiêu mà chúng ta cần phải lãi 100% mới đảm bảo cái hòa vốn của mỗi chúng ta và khi mà càng lỗ và đặc biệt là các nhà đầu tư khi các nhà đầu tư mới các nhà đầu tư và họ bị lỗ quá họ hoang mang thì cái điều gì diễn ra với họ họ tăng quy mô lên tức là sử dụng margin để tiếp tục mua vào nên không phải là chúng ta lỗ 10% thực tế trong tài khoản nhưng thực tế nó a lỗ 20% trên cái NAV mà chúng ta có mà nếu chúng ta lỗ 20% thì nó lên đến 40% rồi và đấy là thực sự đau xót với phần lớn chúng ta Dũng biết là khi mà nói ra những cái điều này có thể có những các bạn sẽ thấy rằng là nó không phù hợp nó không thấy thoải mái nhưng nếu chúng ta không nhận ra những điều mà nó đang diễn ra trên thị trường nó đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta thấy rằng là chúng ta vẫn mãi mãi là nạn nhân có một số các bạn bảo là khi chia sẻ ờ, có một cái điều gì đó Dũng muốn ờ, muốn nhấn mạnh lên không phải là bản thân Dũng là một cái người cũng đã thất bại Dũng là cái người mà Dũng đã đã từng đau khổ đã bán nhà gia đình có những lúc mà gần như là là chúng ta gọi là chia tay ai mỗi người một một nơi đây là những cái mà Dũng đã trải qua và Dũng biết được tất cả những anh chị em ở đây những người đang tham gia thị trường ở đây chúng ta cũng như Dũng thôi ạ nếu chúng ta không có một cái hệ thống phương pháp nếu chúng ta không biết thời điểm nào bán ra nếu chúng ta không biết là ứng dụng cái phương pháp nào để chúng ta thành công thì chúng ta một ngày nào đó chúng ta chỉ là những nạn nhân thôi ạ những nạn nhân xấu số giống như Dũng thôi và một cái sai lầm số 4 đó là gì ạ đó là chúng ta gồng lỗ ạ gồng lỗ gồng lỗ và cái gồng lỗ này nó cũng là một trong những cái mà phần lớn các nhà đầu tư mắc phải Gồng lỗ nó là như nào đó là khi mà chúng ta mua chúng ta lỗ rồi chúng ta tăng tiếp tục quy mô để trung bình giá nó tiếp tục tăng chúng ta tiếp tục mua thêm mua thêm mua thêm mua thêm và khi mà chúng ta lỗ và đến lúc mà cổ phiếu của chúng ta nó không lên được nữa đến lúc cổ phiếu của chúng ta uh, nó tiếp tục uh, đi ngang thì chúng ta gọi là đầu tư dài hạn và sau một thời gian có thể 5 tháng một năm hoặc là nhiều hơn như thế nữa thì tài sản chúng ta gần như là không còn nữa có nhiều nhà đầu tư có 500 triệu nhưng sau một năm hai năm thì gần như trong tài khoản nó chỉ còn 3 40 triệu thôi các bạn ạ chỉ còn 3 40 triệu bởi vì chúng ta sử dụng margin mà chúng ta tiếp tục gồng lỗ tức là chúng ta tiếp tục trung bình giá xuống nếu cổ phiếu tăng chúng ta lại tiếp tục trung bình giá xuống trung bình xuống với những quy mô lớn hơn sử dụng margin nhiều hơn để mong rằng là khi mà thị trường hồi nó sẽ mau hòa vốn với chúng ta đó là những cái điều mà chúng ta mắc phải trong quá trình quá trình đầu tư của mình và các bạn biết rằng là để đầu tư thành công để trở thành nhà đầu tư thành công để trở thành nhà đầu tư xuất sắc chúng ta phải có một cái niềm tin chúng ta cần phải có một cái gì cái khát vọng là chúng ta cần là những nhà đầu tư thành công đó là cái điều mà tất cả những người thành công những thiên tài những ai muốn thành công họ phải khát vọng cũng biết rằng là các bạn đầu tư nếu cái khát vọng của bạn nó bé tí như móng tay thì làm sao chúng ta có thể thành công được chúng ta phải có khát vọng lớn có khát vọng đủ lớn khi mà khi mà chúng ta có khát vọng lớn thì chúng ta sẽ có những cái con người lớn để hỗ trợ chúng ta con người mà đủ tầm đủ đủ đủ tâm để hỗ trợ chúng ta bởi vì trong đầu tư chứng khoán khi mà khát vọng đủ lớn chúng ta có thể đọc rất nhiều cuốn sách chúng ta có thể tìm gặp rất nhiều người để xem là những cái hệ thống những cái phương pháp của họ nó phù hợp với những cách của chúng ta không còn nếu chúng ta không có khát vọng cái gì ra thì mong chờ là ai đó phím hàng ai đó cho chúng ta một cổ phiếu ai đó giúp chúng ta một cái bữa ăn nhỏ nào đó có lúc tỷ được thành công có lúc thành công đó là những cái, cái điều mong ước bé xíu của mỗi chúng ta và khi chúng ta có khát vọng rồi điều thứ hai mà chúng ta cần phải có đó là chúng ta cần phải đắm chìm bởi vì khi mà chúng ta có hệ thống có biết phương pháp rồi như với Dũng thì những hệ thống phương pháp đầu tư tăng trưởng của Mac Mini đầu tư tăng trưởng của Wionel ờ, của những hệ thống VSA đó là những hệ thống mà Dũng thấy là tất cả những cái thiên tài những người mà nhà đầu tư cá nhân xuất sắc nhất họ đều sử dụng và đây là một hệ thống mà Dũng có thể là mô phỏng và đắm chìm đắm chìm tức là Dũng dùng toàn bộ thời gian sức lực của mình để nghiên cứu, để học hỏi, áp dụng nó phù hợp với Việt Nam. Bởi vì ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì chúng ta biết rằng là nó sẽ có những cái phù hợp, có những cái không phù hợp. Nếu chúng ta áp dụng đưa hết cả vào thì có thể nó sẽ không phù hợp. Nhưng nếu chúng ta học hỏi, tìm ra cái cốt lõi ở bên trong, tại vì ở trong mọi thứ nó đều có những quy luật nhất định. Vậy khi mà chúng ta nắm rõ được quy định luật rồi đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đưa những quy trình bước một là gì, bước hai là gì, bước ba là gì trên những quy trình đó để chúng ta hiểu rõ được cái sự vận động của nó ra sao những cái quy trình đó chúng ta nắm rõ được cốt tủy của nó ra sao và chúng ta đưa những checklist để chúng ta hành động hành động và chúng ta hành động điên cuồng thì, thì tin chắc là chúng ta thành công và bạn biết rằng là trong đầu tư nó có sẽ lúc đúng lúc sai có lúc nọ lúc kia nhưng quan trọng cái bài học mà chúng ta cần học được đó là những cái bài học từ những đầu lần đầu tiên chúng ta thành công những cái mà chúng ta thất bại những cái bài học chúng ta thành công những cái bài thất bại để chúng ta rút ra cái bài học khi chúng ta ứng dụng vào cái cái quá trình chúng ta học tập Dũng biết rằng là việc mà các bạn không tìm ra hệ thống phương pháp của mình cái điều đó là chuyện bình thường thôi bởi vì chúng ta không có khát vọng chúng ta không đắm chìm trong cái việc mà chúng ta mong muốn trở thành thành công chúng ta chỉ lên diễn đàn nghe một ai đó phí một cổ phiếu nọ phí một cổ phiếu kia giống như là chúng ta làm một cái điều gì đó mà uh, nghĩ là ai đó có lời khuyên nọ lời khuyên kia Dũng tin chắc rằng sẽ rất khó để thành công thì những cái video một chuỗi video Dũng chia sẻ ở đây Dũng mong muốn rằng là với những ai đang đầu tư trên thị trường khoán hãy tỉnh ngộ đi ạ hãy tìm cho mình một cái hệ thống một phương pháp đầu tư phù hợp với tính cách con người của mình và hãy đắm chìm với nó hãy đắm chìm đấy hãy đắm chìm với nó để giúp chúng ta cải thiện được hệ thống đầu tư và trong đầu tư chứng khoán thì đã có rất nhiều người thành công đã có rất nhiều người kiếm được nhiều tiền và đã có rất nhiều người cũng đã từng phá sản có rất nhiều người thậm chí là gia đình ly hôn con cái học hành biết bác và có rất nhiều điều đó để chúng ta muốn thành công mà không có thể nào chúng ta cầu nguyện được đâu ạ hãy hành động và hãy tìm cho mình một hệ thống đầu tư một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn